ừ. tài má nó quăng cho nghĩa nguyên một bịch nguyên một bịch gọi là thuốc mẹ vitamin flex ừ. Ờ, mày bú cu hơi nhiều á không bú phương à. hơi nhiều nha đây là bao nhiêu rồi lâu quá không lát cái thằng mà phải biết nhiều là mày độ 323 luôn giờ tới giờ nó vẫn cao level hơn tôi luôn không nội nó cao hơn tôi để coi nhưng <laughs> má tôi mới có level bốn mấy à má nó lên tới 323 luôn không nội để coi NV nhiêu rồi nó hơn tôi 80 cắt luôn không nội Vì là 800 mấy rồi 800 mấy gần 500 rồi 800 mấy gần 500 rồi. Tao thấy nó không còn gần lắm Thấy nó cũng gần Tán, tán học của mày đó Tôi thể cho tôi ghi tâm Tao chụp Để để tôi lưu lại, để tôi lưu lại đủ mẹ tôi ghi đó là 800 Đấm bó một truyền hình Vĩnh Long và tuyên bố truyền hình Vĩnh Long là kênh đầu mùa giải đáp. Hello tin vậy chứ chất lượng ha chắc là hết rồi đủ đủ tao đéo ngờ nó cầm frost luôn á ông nội mấy con qua đéo ngờ là sai rồi No, guy quang Mẹ No squad flick kìa Má siêu quyền one cây liền dạ, Bài đàn nhóc <laughs> Ok ok ok <laughs> ok ok có tươi nữa má quá luôn má bây giờ tôi nói rồi đáng lẽ phải làm con đáng lẽ phải làm con rồi vừa bay vô đó được santo tao nhậu Bà lộn Bà lộn nó bắn cái cảm chết luôn Lộn nó bắn đâu rồi Lộn nó bắn đâu rồi Lộn Lộn What the Ôi, trời Nó ra ngoài nó bắn mình luôn kìa Phải đấy Đủ càng Duo mà càng Ôi không Rồi Bên trái bên trái Bên trái bên trái Duo Duo ba bốn viên bốn mạng bốn viên bốn mạng đúng you you did this and you go here <laughs> you did <laughs> you did this and you go here <laughs> Một là ngoài sân Đi làm sao Hello Không, không Tao anh, tao Cái giường ấy, cái giường ấy, giường cái trơm ấy À, cửa, cửa, cầu 2, cầu 2, cầu 2 lồn gì đấy, mình đã hắt à Ghê, ghê, ghê, ghê, vô này này này ra cầu chứ ta chưa chết à. Ủa gia khảo luôn rồi à. Đồ át át rết ngu lộn Nói lộn quá át rush địt mẹ át rết ngu lộn Đi phía rốm đi phía rốm nghe cho mình à Bên ngoài bên trong nè Nó ngoài nó Ồ, ờ. hay Dạ Ồ, tao mất tao còn bay rồi Thôi đồng lộn cho bắn phụ Tí chết, ném đi chết Đấy, mình để thằng Full Cát nó đuổi kịp bây giờ em ơi Em phải ăn mạng em Nó giờ đạp đúng một quả lộn Lông kìa vào đi tay ơi Đâu Nói, <laughs> phụ mang lồn tài năng, năng mạng mát lè luôn <laughs> kinh nữa chỗ em chết chết đó sticky phải lộn không sticky phải lộn không à mvp à Enemy lobby rips I do, kid. main lobby. Yep. Right on one ping. Hey, you went to dining, I think. Yeah, um, West go West main. Main lobby, knock. Shut the can. To your right, kid. Hold on, hold on. They're close on that door, yeah. Oh, there we go. Oh boy. Dead, dead. No, anh score đâu? Cầu thang ở đâu? Ở ngoài nhà cây á, nhà cây á. Nhà cây á. ngay ngay cửa cái trình luôn ngay cửa cái trình bên trái Ê, <laughs> nice go nào, nice go nào Đúng rồi, em binh trăm tám máy. Trong sai hết á Sai workshop Ờ, mà sao cái thằng class này nó không có cho cái vụ mà Cho cái vụ mà không cần phải đứng yên mới dính đó ba, ấy là không cần đứng yên mới hiện lên đó ba À, em nói là vụ, à, một chân bắn trúng đầu biết rồi à bu vẫn còn trong mắt rồi của cái râm kìa bu cho mắt rồi cái râm á ngay chỗ anh nhìn luôn á ngay sau mấy cái giường mấy mà tôi biết rồi first one kill. Rồi, lên ca chết rồi, lên ca chết rồi. Dễ kìa. Có thằng đứng đó, không thấy hả? À? lưới với Đau rồi à? One down in uh, uh, One down round being uh, ờ, One down round being get, get a kill One down round being One down already Có, có anh má không có thằng nào đau đó Có, thằng điểm mà ba Ủa sao ngã vô đâu hết, đâu, đâu, đâu, đâu, thì chắc có lót đâu đây nè Tao bắn tao ăn điểm đàng hoàng mà địch mày đây để tao lừa cái clip cho mày coi Nó ăn điểm đàng hoàng quá Ăn điểm insure đàng hoàng Đó nó chết ở đó không? Nó chết ở kìa Giờ nó mới chết anh Nó, nó rồi nó chết mà Ồ đủ Ờ, con hoang vàng, trên nóc con hoang vàng có một trash can nó còn anh gì nó còn anh gì để ngồi cho nó còn hàng vàng nghe nghe nghe nghe như chuẩn bị đi khổ rồi quay nó check cam nó check cam rồi đuổi dây về chỗ cũ luôn đuổi dây chỗ hai đứa luôn á nó đu xuống rồi nè từ từ từ từ từ từ từ khoan ra ra đi anh ra đi ra ra đi nó lộn xuống giật với luôn nóng cầu hai vàng nóng cầu hai vàng con cuối nóng cầu hai vàng đuổi dây chỗ cũ nữa đuổi dây chỗ cũ nữa kìa đuổi dây chỗ cũ nữa ngộn gì vậy ta gì vậy trời gì vậy trời gì vậy trời lộn mới lộn cho ta hát chắc luôn thề đi nó thể kệ thế Để kêu tao hát cắt luôn có thể đúng luôn thầy Lò vào cái auto cầm lên mốt anh có độ má cầm thêm C4 đó chứ điệp mẹ mà sao chơi Đó nhiệm vụ của anh nữa kìa Hãy đi tìm Glass giết nó đi Ngồi má kèo khó Glass tao thấy rồi nè, Glass tao thấy rồi nè Vậy bắn ở đây Cho, cho anh cho đuổi Đi gì đúng không? À, chết Có siêu hả? Tù mới dễ spot mày đúng lẹ luôn thề Đó Ủa kitchen có ai không kìa? Tao kitchen nãy tao không thấy nha, dẫu biết nha cửa này chỗ em minh là có rồi kìa cửa mỹ ok nó vô cái trên rồi hả không không cái cửa mà chỗ giữa máy bay á không biết là nó vô tới cái trên chưa hay nó qua luôn cái trên chưa ai cái trên chưa ai cái cửa giữa máy bay có thôi chắc chắn máy bay đúng không ừ, đúng rồi có crew nữa Coi thằng mới chỉ vô đi ra lại Nó dán cái lùn mì Phải lù Lùn té luôn rồi Đua cái bài có kìa, đua cái bài có đôi trên dưới có thằng cắm máy bay nó rồi nó thấy rồi kêu kêu kêu cho rồi chết cánh bay chết rồi đó nó đâu nó cá đuôi đuôi đuôi đuôi cho em mình thôi thôi để tiêu dòng rồi ah nice đó mấy thằng tuyên bố đầu bùi ra mày tuyên bố đầu bùi bắn giờ không nó bắn chết quay xong ao đâu nó còn đấy mà bây giờ nào mà cái tiếng lực chịch lịch kịch ở đâu vậy ta nè nè nè nè lấy đời nó nhảy ra ngoài lại coi chừng ở đây có Đồ bom đó, bia nó cắn chanh tao luôn nè Thông thông cửa sổ thông thông cửa sổ thông Rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi Chết Thông cửa sổ thông Cửa sổ tiếp thông Cửa sổ cửa sổ tiếp Mashup này này ngộ vãi lộn luôn Vô biết lỗ Mira Capital cầu thang trắng kìa Capital cầu thang trắng Xuống Có đâu đó là biết Shot đúng nghĩa cô teo luôn Má nãy chưa thấy cái pha mà Blackbeard nó đẩy vô nó tìm anh đâu ba, cười ỉa luôn Dũng cảm phải dạ, lồn luôn Đây là ngay cho anh nè Dạ con đang ở ngoài bác Hiếu zone, you will be detected by hostiles. Op 4 Dạ rồi, dạ rồi. Hey. Khoan, khoan là tiếng... Cái dòng sai kìa, cái dòng sai kìa, cái dòng sai kìa. nào nữa vậy ủa sao con này còn ten nữa vậy còn ten xem kìa ơi đằng đằng, đằng đây nè nè đằng đây rồi điện mẹ đằng đây đằng đây là nào <laughs> nó cái cửa cái cửa ê có dân đằng đây đằng nào beo đằng đây alo alo đằng đây alo <laughs> hội định bạn quá bạn ơi ai lên đỉnh quá lên ba flank flank má mày sao lên đỉnh thì quá lên học mấy cái pha cái flank đấy đấy cao hay cầm đốc luôn luôn Er, Um, Amaro in A site. một thằng ngoài xe class ngoài xe một thằng trong đang đẩy mình ạ ờ, class ngoài xe đồ má tôi táp một táp vô đầu con ờ, ca kali với mày tuốt ở kia luôn ba để để về về về về về Kali đứng trên uh, đứng trên cái chỗ gara má tôi thấy cái đầu nó quốc viên gì đâu ôi nhỏ ra luôn cắp cạp cắp cạp cắp cạp cắp cạp trong cái vô bố cơ lỡ được chỗ hết đi không mai mà tìm làm bi hiệu quả phải luôn phải ăn người cũ vô đây một chỗ canh đằng kia mà Sorry. camera hay móc tao lưng lắm ấy ừ, có đi claymore rồi đi xa thấy một thằng này. rồi mẹ ăn luôn cắn <laughs> quá rồi cảnh <laughs> hết luôn bắn nó bắn ghê vậy Và thằng lồn cái đặt tên vui là Actually và Actually luôn Ờ, tranh thủ rửa, rửa bát cái nào longer in your possession. mean, right, right, right. bên trái anh kìa cái cục trong ra này Ờ. anh anh thấy gì không vậy? Lấy nó đập tường reinforce rồi. hồn vậy celeb mới chơi hả Trời cứu mày á Ghê Coi chừng bên trái anh nha, thằng uh, à, ừ. Lion nó chuẩn bị mở tường á, nó mở nó mở tường đi khó đó chuyện Điểm này này tới tao thấy tai nạn Rồi chuẩn bị có đứa chết rồi Em đi với nó em chết rồi đó anh thấy không Cậu thầy nó mẹ ở đâu rồi. Đây bỏ rồi. <laughs> nó bỏ vô túi trong mà. À, để chặn cái spawn kill. Ờ, à, đồ cũng đéo chặn cho lắm. Đồ chạy ra cũng vậy. Dạ, em nói thiệt. Anh nên đánh từ cầu hàng chính đi kìa. Chỗ đó con anh chờ anh đánh cầu hàng chính đi. Ủa đẹp mày mới coi nè có <laughs> điện á giật chết anh luôn á anh còn thì bởi khi con mẹ gì đó à, anh phá cũng đéo được đâu Rồi, dài số ơi <coughs> đập bẫy của tao rồi đẻ luôn kìa hết giờ rồi bên trái anh bên trái One friendly operator operator remaining. Op 4 neutralized xui cho nó là được người ta vẫn stray và tao đấy có dừng kiểu lộn cũng đúc cái đầu nó lại